Chúc anh may mắn trong buổi thuyết trình Tôi cố chăm sóc chồng chu đáo Vì anh ấy luôn vất vả cho tương lai của gia đình Anh khỏe không? Nóng quá, người anh có mùi mồ hôi rồi Còn sớm mà, sao vậy kìa Mai ơi, mình là linh cảm người vợ trong bạn đây Anh ấy đã tiếp xúc với vi trùng gây mùi hôi cơ thể Xà bông thơm bạn đã chọn không thể bảo vệ được anh ấy khỏi vi trùng lâu dài Xếp ra diệt hơn 90% vi trùng Và bảo vệ bạn khỏi vi trùng lâu dài Wow, hmm, vẫn còn thơ Nhờ em đó Nhờ xếp ga Chọn xếp ga vì sức khỏe cả gia đình